Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh bán hàng của ô tô Kiên Anh khu vực miền Nam trên YouTube và trên Fanpage. Hôm nay, ô tô Kiên Anh xin trân trọng giới thiệu đến quý khách một mẫu xe đó là chiếc Toyota Camry bản 2.0 máy xăng sản xuất năm 1988 đăng ký lần đầu năm 1996 với phiên bản Tô Iota thần thánh và nổi tiếng một thời này cho tới thời điểm bây giờ là cũng vẫn là thích rất thích hợp cho với những gia đình Việt của chúng ta về về form dáng và kiểu cách về những cái độ bền và lành của chiếc xe này khi trên đường trường thì ô tô Iota Camry phiên bản này mức tiêu hao nhiên liệu chỉ từ 8 đến 9 lít trên 100 km mà thôi đã được ờ, trang bị phun xăng điện tử ấy. cực kỳ sang trọng với những cái đường gân dập nổi và những cái đường viền viền inox xung quanh xe tôn lên cái, chiếc Toyota này có một cái vẻ đẹp rất là thuần khiết và đẹp chắc chắn cảm giác rất là chắc chắn sang trọng thực tế thì cũng rất ít mất form của cái dòng xe này nhìn nó vẫn là đẹp đời sâu rồi phiên bản này là phiên bản Camry nhập Mỹ nhập của Mỹ nguyên con về độ zin của chiếc xe này thì cực kỳ nhiều sơn thì đã giảm sơn hết sơn nguyên con rồi Tí nữa chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng phần của chiếc xe này và hôm nay ô tô Kiên Anh cũng sẽ trải nghiệm chiếc xe này ở cung đường thành phố Rạch Giá cho các bạn coi luôn. Tí nữa trải nghiệm luôn. Chiếc xe này mới được thay nguyên dàn lốp luôn và mới đi đăng kiểm lại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi à, chi tiết của từng phần này nhé Đây là chiếc đèn pha này Đèn pha này vẫn là đèn zin nhé nó có những cái núm núm này, này. đèn zin cái này là gắp thêm vô này đèn trợ sáng gắp thêm vô đây đèn pha bên tài cũng vẫn là đèn zin đồ thay thế của chiếc xe này rất là nhiều nhiều vô kể không thể nói hết Đây là cặp lốp ờ, bên tài phía trước cũng được mới thay được một tuần nay. Thắng đĩa. Trong lòng già đây. Cam di nhập Nhật mà nên là cái vết mục của nó thì hầu như là không có đâu. Nhập Mỹ mà, xe của nhập của Mỹ mà. các uh, tay nắm cửa bằng uh, inox vẫn còn nguyên si của hãng luôn các đường gân dập nổi là không có một vết nào cả đây quý khách có thể nhìn thấy đây đường gân thẳng rất là thẳng này đây, cánh cửa phía sau đây lốp phía sau đây trong uh, hồng lòng dè cũng không có một vết gì là mục mọt gì cả nhé nội cái này không những cái bọc uh, chống chày của cửa này không là chủ xe cũng đã lên tận Sài Gòn để đặt cái này này để kêu người ta cắt cái này bằng inox này đây Đấy, bằng inox hết đấy. những cái viền bằng inox theo xe của Camji này cái này là zin theo xe chứ không phải là gáp đâu đâu những cái viền này là viền zin theo xe hết này. Toyota Camry là Đấy, nên cái này viền này là viền zin theo xe Đây là cục đèn hậu phía sau Cái đèn hậu phía sau này Cũng còn khá là mới Không có vết gì là hên ố cả Rất là mới Cụm cảng Cảng cực kỳ chắc đèn hậu bên ờ, phụ ấy cái biển số là xe chính chủ tại Kiên Giang bao rút hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc cho quý khách cái đường gân dập phía bên ngoài rất là đẹp đường gân là còn nguyên cái viền inox cái này là zin theo xe này inox zin theo xe đây là lốp phía sau đây là bánh ờ, sau bên ờ, phụ này Toyota Camry đời 988 mà cái cua lốp vẫn còn này cái cua lốp ờ, lạ rất là lạ xe cực kỳ chất nha chạy bỗng phọc đây không có vết mục rồi chủ xe người ta đã đã đã, đã chùm những cái cái cái chống xét chống ồn của xe vào hết đây rồi ấy cái cua lốp mà vẫn còn đây bánh xe bên phụ phía trước lốp mới thay Đấy, trong lòng già này không có vết mục không có vết mục đâu xe này mới đăng kiểm đến tháng 4 năm 2020 còn lâu nữa mới đăng kiểm lại rồi bây giờ chúng ta sẽ coi phần nội thất của chiếc xe này nhé Nội thất của Toyota Camry cực kỳ rộng rãi Và chạy xa là không có mệt đây, Mặt tắp lô Mặt tắp lô còn rất là đẹp Các ờ, hệ thống máy lạnh, điều chỉnh máy lạnh và đầu DVD, CD đều hoạt động hoàn chỉnh, hoàn hảo hết Các nút bấm này. Đấy rất đẹp không có vết sần vết chai gì hết cả vô lăng đây theo thời gian thì cái này đã cũ rồi quý vị có thể về có thể thay lại cái này số km đã đi được 260 rồi các nút cồn trôi đều hoạt động vẫn còn hoạt động khay để ly này gạt tàn này DVD máy lạnh điều chỉnh nhiệt độ điều chỉnh máy lạnh đều hoạt động tốt giờ vẫn còn hoạt động cái này là beo chạy nhưng mà chủ xe người ta bỏ rồi bỏ cái beo này rồi cái shop beo này là beo này là beo chạy nhưng mà người ta đã bỏ rồi nha quý vị các uh, hộp cánh cửa đây cơ bản là nó sẽ không có cái vết mục mọt nào cả tay quay kính theo cả của Camry cực kỳ nhẹ nhẹ lắm có cái vết về làm lại keo chỉ là còn zin rất là nhiều keo chỉ zin hết cả xe cái keo chỉ này là keo chỉ còn keo chỉ zin nhé đây. các à, nách cánh cửa này cột chữ A đều không có bị móp méo gì cả với mức giá là 80 triệu đồng quý khách đã sở hữu được chiếc xe này rồi và cơ bản là những dòng xe này cực kỳ bền nên là anh chị nào mới tập lái thì mua về thì cực kỳ yên tâm không phải làm thêm bất cứ một cái gì và khi mình đi trên những cái cung đường xa thì mình cũng hoàn toàn yên tâm về chiếc xe này nhé vì nó bền lắm đây là cánh cửa phía sau bên ờ, phụ đây những cái này là vẫn còn mới này này theo xe luôn này Đấy, tắp đi này cánh cửa còn khá là mới các cánh cửa không có vết gì là mục mọt cả đấy bộ ghế đấy, theo xe này ghế này là ghế theo xe nhé trần trần này là trần da trần da chứ không phải trần nỉ nha các quý vị cái này là rất dễ là mình bảo dưỡng này lau chùi bảo dưỡng rất dễ làm sạch chiếc xe này đây là cánh cửa phía trước bên tài về keo chỉ cơ bản là keo chỉ còn về cơ bản là keo chỉ còn cánh cửa đây các khớp cánh cửa này không có vết mục mọt gì cả ba khóa điều chỉnh ghế vẫn còn vô lăng này là vô lăng trợ lực và có chế độ gật gù điều khiển à, cái à, vô lăng này lên xuống nút sấy kính đề cực kỳ nhạy nhạy nổ lắm Đây là cánh cửa phía sau bên tài Vẫn là còn khá là mới Không có rách nát gì nhiều cả Bản nhập Mỹ mà Xe của Nhật nhập Mỹ mà Nên là Rất là bền Bảng đồng hồ đây Các chức năng hiển thị trên đồng hồ nó vẫn còn nguyên Tất cả các chức năng đều còn khi chúng ta đè máy thì đè cực kỳ nhạy mình đè kim đồng hồ lúc nào bây giờ đang chỉ là chỉ là số 0,8 đến 0,9 êm cực kỳ các chức năng đều còn hết thắng tay này báo thắng tay này Đấy. báo cánh cửa này báo dầu báo nhớt này báo xăng báo nhiệt độ cái nhiệt độ này tí nữa nó sẽ trở về cái, cái nút giữa chỗ giữa này mình chạy một hồi là nó sẽ trở về cái nút giữa này chứ không phải nó cái như này đâu bây giờ chúng ta sẽ coi phần máy của chiếc xe này nhé Toyota Camry trái tim của chiếc Toyota Camry này là bộ máy 2.0 ờ, 4 máy có trang bị phun xăng điện tử rồi máy cực kỳ khô giáo. đấy rất là khô giáo, sạch sẽ bộ phun xăng điện tử này Mức tiêu hao nhiên liệu chỉ từ 8 đến 9 lít trên 100 km mà thôi. Rất dễ sửa chữa, cái gara nào mình cũng có thể sửa chữa được chiếc xe này. Đấy, máy đây. Số khung này, à, số máy này. Số khung này. Đều hiện lên rất là rõ nét Chiếc xe này là xe chính chủ Bao hồ sơ, bao vận chuyển Bao đăng ký toàn quốc Cabo Cái à, chỉ của nắp cabo là vẫn còn nguyên Cái sùng chỉ cabo là vẫn còn nguyên Chứng tỏ là xe này không có cái sự nào là đâm đụng Không có cấn đụng gì cả chiếc xe này Cam kết là không có đâm đụng gì cả Máy nổ thì thầm cực kỳ êm Rồi bây giờ chúng ta sẽ khảo sát cái phần à, cabo sau của chiếc xe này Đây cabo sau Sùng chỉ của nắp cabo là vẫn còn nguyên Các sùng chỉ là còn nguyên Không có bị mất khoang cabo cực kỳ rộng rãi chúng ta có thể chở được rất nhiều đồ trên chiếc xe này dài thế mà cái áo chùm cái nỉ này nỉ theo xe này vẫn còn rồi bây giờ tôi sẽ đi ờ, khảo sát làm ờ, ấy quanh một ờ, vòng chiếc xe này nhé để kết thúc cái video này Rồi, trước khi ờ, chúng ta sang cái phần ờ, trải nghiệm chiếc xe này trên cung đường thành phố Rạch Giá thì ô tô Kiên Anh sẽ quay lại tổng thể lại tổng thành chiếc xe này. Thì với chiếc xe Toyota Camry bản 1 uh, 2.0 máy xăng sản xuất năm 1988, đăng ký lần đầu năm 1996 này, ô tô Kiên Anh bán với giá là 80 triệu đồng, bao rút hồ sơ và bao vận chuyển toàn quốc cho quý khách. Chiếc xe này cực kỳ thích hợp cho các anh chị nào ờ, mới tập lái hoặc là những gia đình ờ, kinh tế mình chưa đủ điều kiện để mình mua được cái chiếc xế hộp hạng sang thì mình ờ, nên mua sở hữu chiếc này thay vì một chiếc Daewoo Lalos hoặc là Daewoo Nubira thì sẽ không bao giờ bằng một chiếc Toyota Camry nhập Mỹ này nhé vì nó cực kỳ lành không có hỏng vặt đâu form dáng cực kỳ đẹp đi trên đường là mà không có cảm giác gì là quê cả Toyota Camry mà hồi nào giờ vẫn là những cái thương hiệu nổi tiếng của mình rồi bây giờ chúng ta cùng trải nghiệm chiếc Toyota Camry này trên cung đường thành phố Thạch Giá nha quý vị ô tô kiên anh là luôn quay những cái à, trải nghiệm thực tế như này để khi à, quý anh chị có mua xe thì mình được cái cảm giác là thực tế khi mà mình chạy xe như thế nào thì nó yên tâm hơn và mình à, quyết định những mua xe nó chắc chắn và nó nó, nó, nó, yên tâm hơn rất là nhiều âm thanh của dòng xe này rất là hay hay cái này là ô tô kia Anh bao là đi xa luôn Camry mà. máy 2.0 chạy cực kỳ lành nồi đồng khối đá cảm giác là chạy xe hơn hẳn những cái dòng la lốt rồi đương nhiên cỡ la lốt 203 hay là hai ba gì đó hay tư thì nó không bao giờ có cửa nó so với dòng xe này đâu rất ít để so sánh được mà đặc biệt cái phiên bản à, này là chủ xe người ta chăm sóc rất là kỹ bảo quản rất là kỹ đây những cái cái cái ghế da này là da zin theo xe luôn này các chức năng trên đồng hồ là vẫn còn rất là chuẩn vẫn còn hoạt động hết tới đây ô tô Kiên Anh xin ờ, tạm biệt quý khách và kết thúc ờ, xin phép được kết thúc cái video clip này và quý khách có nhu cầu ờ, muốn mua chiếc xe này thì xin điện thoại cho số 096 385 7763 0983 45 và số Vina là 085 8844999 gặp Kiên để được ờ, thương lượng và trực tiếp xem xe chiếc ờ, Camry này nhé. Xin thân ái và chào tạm biệt tất cả mọi người.